vị trí trung tâm xã Phước Hòa đó miếng đất của chúng ta nằm trên cái mặt tiền đường bê tông này và từ đây mà ra chỗ phía trước và quẹo trái ra ủy ban trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì chỉ khoảng 100 mét thôi nha quý vị và mời quý vị xem xung quanh đó ở đây khu vực này thì dân ở rất đông rồi rồi cách của chúng ta phía trước nữa cái con đường này là cũng đi thông luôn nha quý vị ra đường DT 741 thì cũng khoảng tầm 100 đến hơn 100 mét một tí xíu thôi cách chợ khoảng 300 mét và vị trí của chúng ta là đi ra chỗ khu công nghiệp Tân Bình cũng khoảng tầm hơn 3 km nha quý vị điện đầy đủ ở đây điện nước sạch nước máy á, là có đầy đủ hết rồi nha vị trí rất thuận lợi chúng ta có thể xây dựng nhà ở xây dựng nhà ở thì rất là đẹp luôn bây giờ thì mời à, quý vị và các bạn xem cái à, miếng đất mà em muốn giới thiệu cho quý vị ha đó đây cái miếng đất của chúng ta là cái miếng đất mà cái chỗ đất trống này rậm rậm đây từ cái uh, sát cái cột điện đó đó đi qua đi qua bên này đó giáp cái hàng rào bên này là 8 mét nha quý vị là 8 mét và chiều dài vào của miếng đất chúng ta đi ra cái phía mặt tiền đường đỏ phía sau á, là hơn 75 mét nha quý vị đó, đi thẳng vào giáp với lại cái nhịp quý vị nhìn cao cao phía bên trên đó, là giáp cái vườn cao su của công ty cao su Phước Hòa là hơn 75 mét và cái miếng đất của chúng ta là có 200 mét thổ cư có 200 mét thổ cư rồi bây giờ thì à, quý vị nào mà mua thì có thể tách làm đôi được để xây dựng à, nhà ở rất đẹp tách làm hai luôn đủ điều kiện hết ha tí nữa thì à, em sẽ đi ra cái mặt tiền phía sau quay cho quý vị và các bạn xem cái mặt tiền đường đất đỏ miếng đất này hai mặt tiền rất đẹp và vuông vức luôn hai bên thì người ta đã xây hàng rào hết rồi rào thì bây giờ ranh giới nó rất là rõ ràng rồi đất thì bằng một mặt mặt tiền bên này là đường bê tông 6 mét còn cái mặt tiền đường đỏ phía sau cũng khoảng tầm 6 mét luôn nha quý vị cũng là một con đường đỏ thông luôn dân cư ở rất đông báo cho quý vị luôn thì à, chủ đất à, kêu giá của miếng đất này là 2 tỷ 6 nha quý vị 2 tỷ 6 còn thương lượng quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ à, vào số điện thoại 0888 334 108 và số điện thoại em cũng để ở phần mô tả cho quý vị tiện liên hệ ha rồi và bây giờ thì đây là cái em đang đứng vô cái mặt tiền thứ hai của cái miếng đất chúng ta ha ở cái mặt tiền này thì à, là đường đất đỏ thôi đường đất đỏ khoảng 6 mét luôn có điện đầy đủ luôn cái đường này chúng ta đi ra cũng à, thông luôn đi ra thẳng ra là chúng ta sẽ ra đường à, đường DT741 và đây phía trước mặt của cái mặt tiền này á, là lô cao su lô cao su của công ty cổ phần cao su Phước Hòa ha mặt sau thì dân ở cũng khá là đông tại vì nó có một mặt thôi còn một mặt là lô cao su điện đóm đầy đủ hết đường này thì thông ra đường DH515 và ra đường DT741 luôn nha quý vị đây đây là cái mặt tiền thứ hai của miếng đất chúng ta cũng từ giáp cái nhà bên này và đi qua cái à, hàng rào của nhà bên này là cũng 8 mét nha quý vị Đó, 8 mét và đi ờ, quý vị nào có nhu cầu thì ờ, cứ liên hệ và số điện thoại em sẽ để ở phần mô tả cho quý vị tiện là ờ, liên hệ Đó. rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video tiếp theo